ông hiểu à, ông hiểu à, hai hai k năm mọi người nha hai k mốt mọi người nha em chưa 18 dịch bệnh kinh tế khó khăn nên tặng 16 à không em nói chung là em đừng có để ý làm gì trời ơi thời buổi bây giờ thì phải làm ăn cái gì khó khăn khó khăn vừa khó khăn vừa lỗ tiền vừa đéo có tiền mà ăn còn mấy ông người ta tặng 10 tham mấy ông chê có thể chế gì chê ai chê chê tôi là 10 sao tôi vui một sao tôi vui người ta cho tiền mà chê anh em có nghe cái câu tích kiểu thành đại chưa đấy một ngày ông ấy cho tôi 10 sao thôi một tháng là cho ba năm sao đó thấy không ba năm sao có 60 ngàn tiền cũng là tiền không ra 60 ngàn đúng không rồi vậy tôi là một ví dụ điển hình có thằng Kazip Tao có lá trắng đó không ấy Nice Chủ em ế lắm hả? Đó, ờ, mới không, không phải riêng chủ em đâu, chủ nào đâu như nhau em ạ à. Tình hình dịch mà, tình hình tất cả đất nước mà Ở đâu chả như nhau Nét đóng cửa rồi anh ơi à, biết mà Biết mà Nét đóng cửa à, tôi nói anh em nghe qua, nét đóng cửa đúng không? shop áo quần các kiểu thế Shop uh, shop á, shop thì người ta phải gắn cái tiền thằng mặt bằng nhân viên tiền điện tiền đủ thứ ế thế là phải lổ tiền này, xong uh, online đúng không cắt là bữa nay uh, bữa nay livestream online bán hàng online như nó không cắt rồi anh em ạ không hạn chế vì uh, à, đúng thuế bán hàng online bữa này mấy uh, mấy mẹ bán hàng online thế thế thì không có tiền ăn cơm rồi tiền ăn chung là ai khó khăn anh em đừng có bảo mình livestream mà không không thấy nhá không ảnh hưởng nhá ảnh hưởng nhiều quá là lái luôn tôi uh, một tháng à, một tháng đường đường hai tháng nhiệt chứ nha đó đường hai tháng nhiệt chứ nha đường hai tháng nhiệt rồi nha tôi lỗ đường uh, 2 tỷ 2 tỷ vì uh, lắc tiền tiền nào quá trời luôn hôm nay toàn ai ôi ôi mất mất mất uh... khoan khoan ông ông từ từ ok ok hai hai hai hai chặt cái giò liền à, mình băng tiếp mà mình băng tiếp mà mình băng tiếp mà ngon rồi ngon rồi lúa về lúa về bản đô của anh em này không la trắng à không la trắng là không lát nè à. em thấy không mẹ bị đau bị ho mà đi khám ờ, bệnh viện tư mà người ta đóng cửa hết người ta đóng cửa hết rồi bây giờ chờ hết dịch mới đi khám được mình chỉ đi khám được đi khám bệnh viện tư thôi chứ mà đi khám bệnh viện ờ, trung ương ờ, rồi người ta cách ly bỏ mẹ <laughs> lên tiếp mà lên tiếp mà một tên nữa là nó chết phóng ờ, phóng một lao cảnh cáo nha khoan khoan khoan phóng một lao cảnh cáo à phóng một lao cảnh cáo à cho là biết có tôi đây nha ship thôi về thôi về thôi về thôi về tại vì mà thích hiểu hủy cái gì tôi ho trước khi dịch anh em ạ à. đừng có mà luyên thuyên đừng có mà đi đồn luyên thuyên ok chưa tôi ho cách đây trước khi dịch <coughs> ho thôi anh em cứ bảo đi mà bị corona tôi vậy gì ấy ấy ấy nên nó đi kiếm mình này đấy nó đi kiếm mình này nó đi kiếm mình này đi kiếm cái gì ông cứ đi đi kiếm này đi kiếm này ok ờ, thế là ờ, đi ờ, tôi đi cách ly ờ, hai hai tuần tôi làm gọi là vlog nha tôi làm vlog nha mẹ nổi tiếng luôn anh em thiệt luôn chứ bây giờ mà đi cách ly đúng không hai tuần vô mình làm vlog gọi là trải nghiệm 14 ngày cách ly trải nghiệm 14 ngày cách ly ủa ơi view là triệu view <laughs> bây giờ mẹ đi 14 ngày vô thêm cái là nhà nước mình á là là là bao ăn bao ở ngon. Xong ngoài vô mình quay vlog. Đấy, à, hợp hợp hợp hợp lý vãi ở đại luôn. Xong mà đem theo gọi là một cái dàn máy. Ơ như như nhưng mà mình không không biết là có thiệt không nha. Mình thấy có cái ảnh có cái ảnh một ông cách ly cái này thì mình không biết là ghép hay là cái gì không không rõ lắm nhưng mà mình thấy uh, có một ông đi cách ly nhưng mà đem cả bộ máy tính vô để mà chơi liên minh à đổ thì không biết có thiệt hay không thì không rõ nhưng mà sao đi cách ly lại đem được máy tính vô để chơi liên minh nhỉ đánh bài thì còn nghe được còn hợp lý nhưng mà chơi liên minh thì mình cảm giác như tơi tơi ảo được cả lương hả à, không lương cái gì à, ai cho lương ai cho lương nhà nước mình á nhà nước mình cho ăn free cho cái cái chỗ củ free các kiểu là là vui lắm rồi chứ lương cái gì lương đâu ra lương đâu ra anh em cái gì free free là ngon rồi khá mà free chứ ở nước ngoài có đéo đâu ở nước ngoài anh em không thấy người người ta ở nước ngoài người ta về Việt Nam mình à, để mà ấy à vì á ở, ở bên nước ngoài á là người ta cách ly không như Việt Nam mình người ta si sida lắm không mà thôi phải nói cái này thì ngu ngu phạt người cũ chết đừng la đừng la đừng la đừng la nộp thuế đi nộp thuế nộp thuế không đúng rồi giỏi tốt này ra sắp hồi mình lấy cái ờ, mình lấy cái trụ bot tối nay á anh anh anh sếp ờ, anh sếp trong công ty mình á đang gọi là đưa ra cái thử thách cho mẹ chuỗi ờ, uh, win thắng nhưng mà uh, đang đang chốt là lại không biết là bao nhiêu tiền Đúng rồi nghe có vẻ thơm bảo bảo hôm hôm đêm hôm qua bảo mình là em bây giờ phá kỷ lục được Mẹ ăn chốt quả điêu bao nhiêu tiền là chưa biết Tối nay biết, tối nay inbox Ngon quá nhỉ Để mình đang mua cái nick, uh, mua cái nick để mà Sẽ ngày mai đánh Nhưng mà coi bộ mẹ lấy tiền được của sếp chua lắm <laughs> Tiền của sếp mà lấy được tiền của sếp là chua lắm cái dễ gì mẹ sếp đâu có có ngu đâu mà tự nhiên nhiên hiến tiền không có đâu để mà lấy được tiền của sếp là phải thức thức ăn thức uh, gì thức đêm thức hôm rồi là phải đánh ngày đêm này. đùa lắm đùa lắm anh em ơi lấy tiền của anh em thì nghe còn dễ lấy tiền của sếp nghe chua <laughs> lắm <laughs> một trăm mấy game hả một trăm hai mươi chín game của mi á cái còn của ai khác không anh em còn của ai khác không mi 129 game có ai khác cao hơn không? Vì anh sếp anh bảo á, là vượt kỷ lục không phải là của Mi mà là hiện hiện tại kỷ lục hiện tại cao nhất là bao nhiêu game này mình mình chưa xem chưa chưa để ý lắm là của Mi là cao nhất luôn hả? Rồi Mi mẹ đánh 329 game 130 game kinh đó á à, kinh đó <laughs> không biết cấp lên được không <laughs> em em nghĩ có ăn được gì một tiếp không sao ạ à? không có niềm tin luôn hả à? còn sao Thì có niềm tin vô vô vô chồng chứ hả em em em phải có niềm tin vô anh chứ phải ăn mới có động lực anh lấy tiền của sếp được cái gì cái gì cái gì biết chưa định hết rồi anh em e 135 game thua dạ không game thua nói làm gì ba game thua nói làm cái gì top thế giới là 150 game vui đó à Top thế giới luôn hả? Top thế giới là 150 game win à? Anh đồ mẹ thế giới ông nào đánh mẹ kinh đấy nhỉ? Để tôi thấy à, tôi thấy đánh như bi bi à, bi đánh mít là kinh lắm rồi đó. Mà mới được 130 game mà thằng top thế giới mà 150 game. À, coi bộ khoai rồi, coi bộ bộ này chua rồi.